Chào anh em Clip này Tấn sẽ hướng dẫn anh em cách đánh bài cào 13 tụ cho đến 10 tụ 15 tụ à, Rất nhiều anh em hỏi thì Tấn làm clip hướng dẫn tới anh em Đấy nhá Bây giờ Tấn sẽ đi vào hướng dẫn để anh em hiểu là cái con máy đánh bài này Nó có thể báo được nhiều tụ Báo được rất nhiều tụ luôn nhá Báo kịch tụ luôn Bài cào Mình sẽ để báo hai tụ lớn nhất lớn nhì Đó Test luôn cho anh em xem về cái con máy đánh bài siêu nhanh này Anh em để ra nó báo hết này tăng tăng số người chơi lên này ví dụ đang là bốn người này 5 này 6 này 7 này 9 này 10 này 11 này 12 này 13 này đó tăng giảm số người chơi là tăng giảm âm lượng này bây giờ sẽ test luôn 13 người này 93 93 này mình chỉ cần là lấy nhì thôi không cần nhất ví dụ mình chỉ cần bán này 1 2 mình lấy tụ số 3 là mình nhì rồi 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 6 7 8 9 10 1 2 13 đó đủ 13 tụ nhé thì bài của mình đây và bài số 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 đây bài này lớn nhất đây bài này 8 điểm lớn nhất đây còn bài mình lớn nhì mình sẽ thua một nhà này thôi còn mình ăn tất những nhà còn lại bài mình 8 điểm đánh bài cào anh em nhé là ngửa lên từng bài một cho anh em xem này này đó một nhà một nhà đi này hai nhà đi này đó nhà mình 8 điểm này nhà này 6 điểm này ba nhà đi này đó mình sẽ lời đánh bán tụ ở đánh bài cào mà bán tụ thì coi như là nhất rồi tại vì đánh bài cào thường thường là hầu như là bán tụ không à cho nên là anh em yên tâm một điều là ăn chắc mặc bền anh em chỉ cần đưa bậc bài này vào là ok rồi đó máy báo thì không có tỷ lệ sai không có đường sai luôn báo 13 tụ cho đến 15 tụ vẫn báo được báo hết bài luôn đó đấy đây là cái máy đánh bài để anh em có thể đánh được bài cào hiệu quả cực kỳ hiệu quả luôn đấy. còn đây là cái sạc dự phòng Tấn đã làm một cái clip về cái sạc dự phòng này rồi cho nên là Tấn muốn test qua cho anh em đang là 13 người bây giờ muốn tăng giảm người mình tăng lên được giảm người được tăng lên 15 người được tổng số là chơi được hết bài mà cho nên là anh em yên tâm bây giờ Tấn sẽ test luôn 15 tụ để em hiểu này máy này báo rất là ok báo rất là nhanh luôn tăng 1388 tăng đây mình sẽ tăng tụ lên 15 tụ báo hết tụ luôn Đấy đủ chỉ cần bài đủ xuống bài đủ trong số tụ là nó báo bài này, à 18 18 thì mình bán nó hơi xa 11 10 bán cũng hơi xa mình sẽ kênh bài để bán nó gần 10 15 49 49 là mình bán được rồi 49 mình sẽ bán đi 1 2 3 4 bài số 4 đây 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 bài số 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 hình như mình chia ngược cái sao ấy mình chia ngược rồi mình chia ngược rồi mình chia ngược rồi anh em ạ à, chia lại nhé nhiều tụ quá sorry anh em mày báo hết tụ hết lá bài luôn có, có lá nào nó báo hết là đấy đấy Sử, anh em mà sở hữu một con máy này thì quá ok rồi không có đường thua đảm bảo với anh em là không có đường thua báo hết tụ luôn này khi đi chơi thì anh em tắt máy 5 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 đúng không đó đấy chỉ còn dư mấy à, dư một hai dư hai tụ nữa có thể chơi được 17 tụ đây số, bài số 5 này ba bàn tây này bài số 15 9 này đó bài này nhì này đó hầu như là anh em nhìn xem máy báo không sai được báo hết tụ luôn anh em nào ờ, đấy, đang xem kênh của Tấn thì các bạn Zalo sở hữu con máy này ngay và luôn Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em